alo à, vâng thì à, hiện tại bây giờ đã là 7 giờ tối của à, ngày 15 tháng 12 năm 2020 rồi anh em nhé thì lục khung hoàng hải tiếp tục quay trở lại đây để lên video cùng cập nhật cho anh em những cái con số để anh em được tham khảo được chơi vui văn nghệ trên đã bia hơi cho ngày mai ngày 16 tháng 12 năm 2020 anh em nhé và vâng, thì uh, cũng như thường lệ tối AD Hoàng Hải tới từ đội ngũ xoa cầu lô khúc Hoàng Hải xin được gửi tới tất cả anh chị em của gì bạn chúng ta một lời chào và lời chúc thân thương nhất nhé chúc tất cả mọi người luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và luôn luôn gặp nhiều thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày các bạn và thì mong anh em đang xem video của cánh lô khung hoàng hải thì bớt chút thời gian để lại cho cánh một lượt like cũng như là những uh, lượt đăng ký cánh để ủng hộ uh, hoàng hải cũng như là để, ủng hộ uh, đội ngũ soi cầu đội ngũ chốt sổ của cánh lô khung hoàng hải của chúng tôi nhé và thì uh, ngày hôm nay mình cũng sẽ cập nhật lại cái kết quả của số số miền Nam uh, miền Bắc của chúng ta ngày hôm nay em nhé ngày thứ ba ngày 15 tháng 12 năm 2020 của sổ số miền Bắc của chúng ta ngày hôm nay ở giải đặc biệt có bộ dạng 61681 anh em ạ. Đọc thủ đề là 81 anh em nhé. Độc thủ đề 81 D chạm 8 chạm 1 tổng 9 và cả 6 cho anh em đấy ạ, đúng không ạ? Thì đầu tiên Hoàng Hải cũng xin được chúc mừng tất cả anh chị em nào mà ngày hôm nay đã chiến thắng được con độc thủ đề 81 đấy ạ. Ngày hôm nay của sổ số miền Bắc. Còn tới với những cái đầu số lô tô từ đầu 0 cho tới đầu 9 của chúng ta thì các em này không có đầu nào cấm cả anh em nhé đấy chỉ có đầu 6 duy nhất là có một con lô tô đấy là con bảy đúng không ạ con cao lô hai nhảy của chúng ta thì ngày hôm nay có con bột vớt đã nhân hai cho anh em này đấy bột bột là đã hai nhảy cho anh em đúng không ạ và con 97 đã nhân hai cho anh em và con 81 là nhân hai cho anh em đúng không ạ thế đây là cái kết quả của số số miền Bắc của chúng ta mở thường ra ngày hôm nay thì uh, Hoàng Hải cũng như là đội ngũ soi cầu của lô không Hoàng Hải xin được gửi tới tất cả anh chị em ngày hôm nay đã được may mắn một lời chào à, một lời chúc Đấy, là chúc cho anh em luôn luôn giữ vững được cái sự may mắn của mình để nổi dài cái chuỗi chiến thắng được lâu hơn xa hơn và từng bước rực lửa hơn anh em nhé còn tiếp nối cái video ngày hôm nay thì à, Hoàng Hải cũng sẽ được cập nhật và thống kê lại và để sẽ đưa lên cho anh em những cái con số để anh em được tham khảo được chơi vui văn nghệ trên đá bê hơi cho ngày mai ngày 16 tháng 12 năm 2020 nếu như anh em nào trùng máu thì có thể là xác định vào tiền với những con số mà Hoàng Hải đã đưa lên ở đấy nhá thì đầu tiên ở đầu tiên của chúng ta là ở đâu không nhá ở đâu không của chúng ta thì ngày mai anh em có thể tham khảo nếu như trùng máu có thể tham khảo cho mình ở đâu không là còn 04 và 05 anh em nhá 04 và 05 cho ngày mai đấy là ở đâu không. và ở đâu một của chúng ta có con 12 và 16 đúng không ạ 12 và 16 anh em nào trùng máu ở đường cầu đầu một thì có thể là tham khảo cho mình còn 12 16 có thể tự tin vào tiền được rồi nhá con tiệm đấy là ở đầu cầu đầu hai là con 27 và 29 đúng không ạ 27 và 29 thì theo như phân tích của uh, Hoàng Hải cũng như là đội ngũ cho xoay cầu đội ngũ chốt số thì ở đầu hai của chúng ta là con 27 29 và đầu 3 tiếp tục là con 32 và con 35 nhá 32 và 35 cho ngày mai ở đường cầu đầu 3 Con ở đâu cầu đầu 4 thì chúng ta có đây là con 43 và 48 đúng không ạ? 43 và 48 thì anh em nào trùng câu trùng ở đường câu đầu 4 thì có thể xác định đây là từ tiến cho mình con 43 và 48 trên máy máy ở đường câu đầu 4 của chỉ số miền Bắc nhé. con ở đâu năm của chúng ta, đây là con 51 và 57 anh em nhé. 51 và 57 thì anh em nào trùng máu thì cũng có thể tự tin vào tiền được đúng không ạ? con ở đường câu đầu 6 là có con 8 sáu tám và sáu chín cho ngày mai anh em nhé anh em cân nhắc cho mình ở đường cầu đầu sáu là con sáu tám và sáu chín và ở cầu đầu bảy này là có con bảy ba và bảy tám bảy ba và bảy tám thì ngày mai anh em trùng máu ở đường cầu đầu bảy nếu trùng máu con bảy ba bảy tám thì cũng có thể tự tin vào tiền cho mình được rồi ạ và được cầu đầu tám là con tám tư và tám lăm cho ngày mai đấy tám tư và tám lăm anh em cân nhắc nhé và cuối cùng là ở đường cầu đầu chín ở đường cao đôi chùy 9 thì anh em có thể là tham khảo cho mình con 91 và 95 nhá 91 và 95 cho ngày mai Đấy là ở đường cao đôi 9 Thì đấy là những cái ờ, phân tích và những cái chia sẻ mà đã đưa lên cho anh em tham khảo Anh em nào mà tung mạo với những cái đường cao nào Với những con số nào mà Hoàng Hải đã đưa lên ở đây Đảo tố bao vàng ở đây thì có thể là xác định là cân nhắc để có thể vào tiền được rồi đúng không ạ để có thể xác định là vào tiền và mình cũng hy vọng anh em có chơi thì cũng chơi vui văn nghệ cho đá bê hơi 50 ngàn anh em nhé cũng không nên thua tha còn những anh em nào mà đang biên man về những con số mà chưa biết để chưa xác định được những con số ở trên trên ở đây mà Hoàng Hải đã chia sẻ lên đây thì có thể tham khảo cho Hoàng Hải cái bảng chốt số này đó thì ở đây là Hoàng Hải đã đưa lên cho anh em và cái bảng chốt số dự đoán cho ngày mai ngày 16 tháng 12 năm 2020 với con đồng thủ lỗ đây là con 78 anh em nhé độc thủ lỗ 778 và 6 thủ lỗ để là cặp 4884 cho anh em và chạm đề ngày mai thì Hoàng Hải sẽ đưa lên cho anh em đấy là đề chạm 4 và chạm 9 anh em nhé và Hà Gian cho anh em Gian 12 số đấy là 4 4994 1441 4774 7997 3993 và 8998 anh em nhé và, vâng, và lô khung 3 ngày ngày 16, 17 và 18 tháng 12 thì anh em có thể nuôi cặp lô 2772 cho anh em nổi trong 3 ngày này sẽ nổi nhá và mình hy vọng ngày mai ngày 16 tháng 12 nó sẽ nổ cặp 2772 này cho anh em đúng không ạ đấy trên đấy là những con số mà Hoàng Hải cũng như là đội ngũ soi câu đội ngũ chốt số của cánh soi câu Hoàng Hải cánh lô khung Hoàng Hải đã đưa lên cho anh em tham khảo đấy thì anh em nào cảm thấy trùng máu kết câu kết keo về những con số này thì có thể là xác định pháo tiền vui văn nghệ trả đá với hơi 50 ngàn có những anh em nào đã cần những con số chuẩn chơi to đánh lượt vào bờ đấy để gn những con sổ vip thì hãy liên hệ cho mình qua số zalo này 0347 135756 với những cái đưa cầu chuẩn chỉ đẳng cấp phục vụ cho anh em chơi to đánh lớn gn một cách là hoàn hảo nhất nhé và hỗ trợ cho anh em phỉ 6 giờ của anh an toàn anh em ạ và bây giờ thì Hoàng Hải xin được uh, kết thúc video tại đây và chúc cho anh em và gia đình của mình có một buổi chiều, một buổi tối thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc và thật là nhiều niềm vui nhé. Chúc cho anh em ngày mai có một ngày 16 tháng 12 thật là đại thắng cùng với những con sổ mà Hoàng Hải đã đưa lên ở đây anh ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại vào chiều ngày mai nhé.